Once again. Gerengetan, Bi. Hah? Gerengetan. Bentar. Udah ketan. Bi, Jakartaan. Tuy rồi, tuy rồi. Nạc quá rồi, một à, chút mất đi. Bạn, bạn tăng lên. Tuy rồi, cho đi Waktu culi po, ya. sening putusnya nih. Balang no. Culi. Đây, đây, đây, đâu Bikin, dạ, bikin Thank you. on off then. sampai ditarik oke tarik jadi melebu YouTube